vẫn <laughs> leo dốc tốt vẫn <laughs> đang leo dốc khi những cái này thì lấy nước ở đâu để tưới dạ em lấy trên nguồn kia nước chảy ra tự nhiên thôi trên kia có một cái bể 150 à, khối à thế à vâng. Dạ vâng bể view của em thì cái này bao nhiêu hecta đây đấy ờ, tổng diện tích của nó chính ờ, trước là hai h. yeah. À? nhưng mình làm bỏ đường co suối lại thì cái co lại đất lại thì không bây giờ không được không được tới đấy trước còn nó hai h mà hai nhà mà mấy nhà mà hát Đây thưa các bạn, đây là vườn cam ở Cao Phong sử dụng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Đây các bạn Cây quả rất là đẹp Rất sai nhiều vườn vườn cam mà chủ vườn phải chăn trở phải mất ngủ thì ngày hôm nay tại vườn tại xã Lam Tái huyện Cao Phong Hòa Bình lại có một vườn cam đẹp mê hồn với 1.500 cây và diện tích là hơn 1 ha tức là 1 ha rưỡi 1,5 ha và sau đây thì ờ, chúng tôi ờ, phỏng vấn ờ, bạn Bùi Duy Phong là về kỹ thuật uh, chăm sóc cái vườn cam này À, vâng à, thưa ông à, Bùi Duy Phong thì với cái vườn cam này thì mình đã bón phân như nào? Vâng, báo cáo với anh chị ờ, lãnh đạo công ty à, phân bón Tân Phát Bắc Giang được ờ, ủy quyền của anh Phạm Viết Năm chủ vườn thì tôi cũng cùng với anh và gia đình là chăm sóc cái vườn cam này theo cái, cái quy trình kỹ thuật là gồm có cái phân bón phân phát Bắc Giang rất là tốt và anh em tôi cảm nhận cái điều đó và trên cây trồng ờ, quả vẫn là ờ, đến thời điểm này vẫn là sai và bóng quả cái quy trình mà bón phân anh chị ạ thì ờ, cũng như ở trong bao bì cũng hướng dẫn rất rõ rồi cái túi 5 cân thì chúng tôi chia thành 4 lần bón 4 đến 5 lần bón trong một năm thì mỗi một lần cũng là 0,5 kg tức là 5 lạng đấy Rồi bón trong một cái đợt sau thu hoạch sau đó thì đến khi mà đậu quả dụng sinh lý xong chúng tôi lại bón tiếp và đến thời kỳ à, quả lớn thì lại bón tiếp và chuẩn bị thu hoạch à, trước thu hoạch à, hơn tháng thì chúng tôi lại bón lần nữa thế còn quy trình phun đấy thì phun đều giải trong năm 4 đến 5 lần thì phun là toàn bộ trên thân cành lá luôn vâng. đấy là quả luôn là phun đều luôn thì cũng chia ra như vậy thôi một gói 300 thì chúng tôi là pha với là lượng nước là 60 đến 70 lít nước là phun đều luôn mình có thể đi vòng quanh cây cam để vâng. xem cái tỷ lệ vai được đều như nào và mình pha vào và cái chu kỳ phun thì ờ, cũng báo cáo anh chị là, là ờ, sau cái thời gian thu hoạch thì chúng tôi là đồng bộ là cắt tỉa cành rồi là các thứ xong dọn dẹp ờ, vườn đấy thì lại phun thêm một lần để phòng nấm bệnh vậy vâng. và sau đó thì ra riêng trước khi đậu hoa thì phun ủ cho một cái mầm hoa nữa và đến thời kỳ đậu quả sau đậu quả dụng sinh lý để phun tiếp một lần và đến thời kỳ quả đang lớn tức là vào khoảng tháng 4 tháng 5 đấy thì lại phun tiếp và trước thu hoạch lại phun ờ, cách trước một, tháng một tháng rưỡi để cho quả cam được cái chất lượng ờ, bóng đều như này anh chị xem này. rất là dài cuống dụng nó không không không không rơi đâu vâng. đấy, thì ờ, đấy là cái chất lượng đấy quả cam nó nó rất là dài cuống sau khi sử dụng cái phân bón uh, Silic phân phát Bắc Giang anh chị vâng. đây thì đây là những cái sản phẩm mà cụ thể mà nhà vườn áp dụng theo quy trình Việt Gáp trong đó có cái sử dụng phân bón à, thường xuyên của ba năm nay rồi ba bốn năm nay rồi anh em tôi là sử dụng cái phân bón à, Tân Phát Bắc Giang đấy nên bà con thấy là cái chất lượng quả là rất là đồng đều mẫu mã rất là đẹp và chúng tôi rất là cảm ơn cái công ty à, đã đồng hành à, cùng với nhà vườn chúng tôi à, quý vị à, anh chị và cô bác là có quan tâm đến cam cao phong thì có địa chỉ cụ thể là anh Phạm Viết Năm vâng. đấy là địa chỉ tại Cao Phong Hòa Bình xã Lam Thái, dạ, không ạ đây xã Lam ờ, thuộc Tây Phong ạ xã Tây Phong vâng, xã Tây Phong huyện Cao Phong ờ, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình dạ. vâng. và ở đây thì ờ, cái trái cam thì nó vẫn hơi còn nhỏ và vẫn còn tỷ lệ dụng dạ. thì khi mà mình dùng cái phân bón silic Tân Phát Bắc Giang mà cam nó vẫn còn những cái nó vẫn chưa được mỹ mãn thì ông có thể cho biết cái tại sao lại như vậy ạ? Vâng có thể nói là nó cũng mấy cái yếu tố mà dẫn đến cái Ờ, chưa đạt được cái mong muốn nhà vườn anh chị ạ. Ờ, trong đó là cái quá trình ờ, diễn ra dịch bệnh Covid ấy, thì chủ vườn tức là anh Năm là không trực tiếp lên được do cái giãn cách xã hội là không chỉ đạo trực tiếp và anh như là người quyết định để chăm bón, phân bón rồi là phun phẩy và người lao động. Chính vì thế là cái năm nay là không đạt được chất lượng cao lắm so với mọi năm. Tuy nhiên so với các nhà vườn khác như thế là cũng đạt rồi. Và chúng tôi cũng cảm ơn một điều rằng là cái cây cam chúng tôi đến thời điểm này vẫn còn ờ, chữ quả này là à, cũng là một phần nhờ phân bón ờ, Silic Tân Phát Bắc Giang các anh chị và quý bà, bà con ạ. và cũng mong muốn là kỳ vọng là sang năm là uh, dịch giãn nó đỡ đi anh em tôi tập trung làm tốt hơn quả cam nó to mọng đẹp hơn đúng rồi ạ. để phục vụ cho quý khách hàng <laughs> vâng. và nếu như các bạn muốn đến tham quan thì ông có sẵn sàng không ạ vâng cũng rất sẵn sàng để vâng. tiếp đón các bác ạ vâng. và, và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 để được đón nhận những video của công ty à, sắp ra đời hay hơn nữa thiết thực hơn nữa và một lần nữa thì kính chúc các bà con vùng cam cao phong à, năm tới bội thu và à, chúng tôi muốn gửi tới các bạn à, trồng cam cao phong rằng một cái thông điệp là các bạn ơi hãy dùng thử phân Sinic các bạn sẽ cảm nhận được chất lượng tuyệt vời xin chào và hẹn gặp lại vâng cũng à, cảm ơn à, anh chị cảm ơn bạn vâng. Chúc bạn à, luôn có nhiều phần cam à, xinh đẹp hơn nữa. Vâng.